khóc nỗi đau này điêu đổi thoát bàn tay tìm bờ vai tay đã buông tay vẫn nhưng người nữa chỉ là mơ điều đã tàn dư đâu thôi để không thể rơi vội ai khóc nỗi đau này Thank